xa vời và ngục mắt mênh mông hít mưa dòng sông và mấy cánh đồng hòa dưới nhà ai trông đỏ quá chưa anh về em có đời anh không đời hai ta đời hai ta gắn bó với hai sông em vòng có tay anh vòng có đông môi tôi chiều lên trao sóng nước đình đi kêu sao xác cả hai dòng đời hai ta đời hai ta hai ngà chẳng thông dong em canh cò ánh cánh và vườn bên sông nỗi nhớ ha, ha, nỗi nhớ đọng sâu trong hướng lúa tìm hơi nhau qua hút hút gió đồng vẫn xa vời và ngụp mắt mênh mông nói cùng em sao khó nói chưa anh về vẫn xa vời và ngột mắt mênh mông hít đưa dòng sông và mấy cánh đồng hoa dưới nhà ai trông đỏ quá chưa anh về em có đời anh không đời hai ta đời hai ta gắn bó chung em vòng cổ tay anh vòng cổ đông môi tôi chiều lên trao sóng nước tìm bị kêu sao sáng cả hai dòng đời hai ta đời hai ta hai nhà chẳng thông dấu em cánh cò ánh cánh vàng bên sông nỗi nhớ ha, ha, nỗi nhớ đọng sâu trong hương lúa tìm hơi nhau qua hung hút gió đồng vẫn xa vời và ngủ mắt mênh mông nói cùng em nói cùng em sao khó nói chưa anh về em có đợi mắt mênh mông hít mưa dòng sông và mấy cánh đồng hòa dưới nhà ai trông đỏ quá chưa anh về em có đời anh không đời hai ta đời hai ta gắn bó với hai sông em vàm cỏ lòng có đau môi tôi chiều lên trao sóng nước tìm đi kêu sao xác cả hai dòng đời hai ta đời hai ta hai ngà chẳng thong dong em cánh cò anh cánh vàng bên sông đồng sầu trong hướng lúa tìm hơi nhau qua hun hút gió đồng vẫn xa vời và ngước mắt mênh mông muốn nói cùng em nói cùng em sao khó nói chưa anh về mưa dòng sông và mấy cánh đồng hòa dưới nhà ai trông đỏ quá chưa anh về em có đời anh không đời hai ta đời hai ta gắn bó với hai sông em và cả hai dòng đời hai ta đời hai ta hai nhà chẳng thông dong em cánh cò anh cánh vàng bên sông ngục mắt mênh mông muốn nói cùng em nói cùng em sao khó nói chưa anh về em có đợi anh không